Đường trước lô đất là đường thông, có chiều ngang là 5m, xe ô tô, xe tải vào thoải mái. Lô đất có hướng Tây Nam, phù hợp với quý anh chị mệnh phong thủy Tây Tứ Trạch. Lô đất cách trục đường chính Hà Quy Giáp khoảng 100m và trong bán kính khoảng 300m chúng ta có chợ Thịnh Xuân, Ủy ban phường, trường cao đẳng điện lực, trường cấp 1, cấp 2, cấp 3. Và từ vị trí lô đất này chúng ta đi khoảng 3 km là về tới ờ, Gò Vấp và sân bay Tân Sơn Nhất. Lô đất nằm trong khu dân cư ở kín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 chúng ta vừa có chỗ ở vừa có thu nhập hàng tháng rất là tuyệt vời phải không quý anh chị và bây giờ Phúc sẽ quay cái đoạn đường từ trục đường chính Hà Quy Giáp vào tới lô đất cho quý anh chị xem trước mặt quý anh chị là đường Hà Quy Giáp chúng ta quẹo vào phía bên trái khoảng 100m là tới vị trí lô đất đường dẫn vào lô đất khúc này là hẻm nhựa có chiều ngang là 8m hiện tại bên Phúc còn rất là nhiều nhà và đất nếu quý anh chị quan tâm thì à,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 Xin cảm ơn quý anh chị nhớ đăng ký kênh để nhận được những thông báo về nhà và đất ở ờ, quận 12. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị.